đây là khoảng thời gian bạn bắt đầu mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình. Bạn luôn biết cách trân trọng và yêu thương bạn bè, và đó là lý do mà bạn được mọi người quý mến. Không có khó khăn nào có thể cản trở được bước tiến của người tuổi Tý trong tuần này cả, nhất là khi thiên tài ghé thăm vào cuối tuần mang lại tiền bạc để bù đắp cho những buồn vui lẫn lộn của bạn trong suốt tuần. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tý có dấu hiệu đi xuống, nhất là những cặp đôi yêu xa, bạn cảm nhận rõ ràng xa mặt nên đôi bên cách lòng. Một số cặp đôi ở gần lại hay xảy ra tranh cãi, có những sự việc không đáng thì hai người cũng trở nên đối đầu nhau mà không tìm ra hướng để hòa giải. Sao Bạch Hổ xuất hiện dự báo những bất lợi liên quan tới sức khỏe của bản mệnh, tuần này bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân từ việc điều chỉnh chế độ ăn uống cũng như sắp xếp lại thời gian để được đi ngủ đúng giờ. 2. Tử vi tuổi Sửu tuần mới dự báo là một tuần căng thẳng và đòi hỏi con giáp tuổi sửu phải dành nhiều sự tập trung. Một số người không thể kiên trì theo đuổi điều họ muốn nhưng thì bạn có thể. Vậy nên, hãy kiên tâm và vững vàng bám theo kế hoạch bạn đã lập ra. Khởi đầu tuần đã xảy ra vấn đề gây khó chịu khiến người tuổi sửu khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhất là giữa tuần xuất hiện thương quan khiến bạn có lúc cảm giác đi vào ngõ cụt khi không biết nên làm gì. Thế nhưng hãy suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực thì cuối cùng bạn sẽ tìm ra giải pháp thôi, đừng bỏ cuộc nhé. Khi một tuần làm việc kết thúc, bạn sẽ cần những khoảng lặng để nghỉ ngơi và thư giãn. Khi có sự xuất hiện của sao tử vi thì mọi khó khăn trong tuần sẽ được gỡ bỏ và khi đó bạn sẽ an tâm hơn, sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt ngay sau đó. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có những biến động, bạn sẽ trải qua những thay đổi mạnh mẽ, Đối với các cặp đôi, hai bạn nên dành thời gian để giải quyết các cảm xúc bị dồn nén bấy lâu giữa cả hai. Mâu thuẫn có thể nảy sinh nên đừng tạo thêm áp lực không cần thiết lên nửa kia trong thời gian này nhé. 3. Tử vi tuổi dần Tuần mới công việc của con giáp tuổi dần bộn bề nhưng bạn phải xử lý một số việc diễn ra trong gia đình mình. Bạn nên ưu tiên việc toàn tâm toàn ý ưu tiên giải quyết những vấn đề đang tồn động trong gia đình, có thể cuối cùng bạn đã quá mệt mỏi với hành động của ai đó và quyết định sẽ thẳng thắn nói chuyện với họ. Về vận trình tình cảm trong tuần này, dường như có nhiều thứ sẽ quấy nhiễu tâm tư của bạn trong tuần lễ mới. Đây là lúc hãy dành thời gian chăm sóc thế giới nội tâm của mình. Trò chuyện cùng người thân hoặc bạn bè thân thiết sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng tích cực sau những chuyển biến tâm trạng phức tạp. Không may lúc này cảm xúc của bạn đang mất kiểm soát, khiến bạn như đang gây hấn với đối phương. Thực tế là bạn vẫn có thể từ từ tiếp cận vấn đề bằng cách thay đổi cách cư xử của mình trước. Bạn sẽ là tấm gương để người khác tự nhìn lại cách họ đối xử với bạn. Ảnh hưởng của đại hào nên có dấu hiệu cho thấy bạn sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Đó có thể là vì bạn quá yêu thích và muốn mua sắm món đồ mà bạn yêu thích từ lâu. Hãy cẩn thận hơn với kế hoạch tiền bạc nếu không muốn chưa hết tháng mà hết tiền. 4. Tử vi tuổi mão Bản mệnh sẽ gặp gỡ những con người tuyệt vời, Điều đó, kết hợp với tài ngoại giao càng giúp bạn dễ dàng lôi kéo nguồn nhân sự hoặc các đối tác chất lượng về phía mình. Song, trong quá trình giao tiếp, bạn vẫn cần tránh cách nói vòng vo để không làm mất thời gian đôi bên. Trong công việc, đây là lúc nên học hỏi thêm những kỹ năng số để hoàn thiện bản thân. Tuần này sẽ là thời gian thử thách cho mối quan hệ của cả hai nhưng hãy giữ sự lạc quan. Điều tốt nhất mà hai bạn có thể làm cho mối quan hệ của mình là cùng nhau đối mặt và giải quyết vấn đề mọi chuyện sau cùng rồi sẽ ổn, vì thế bạn đừng nản lòng và bỏ cuộc sớm nhé. Sẽ là một điểm cộng nếu bạn có cơ hội thể hiện những điều mình biết trong công việc. Tuy nhiên, hãy nghe theo trực giác, chờ đợi thời cơ, sẽ đến lúc bạn được chứng minh bản thân mình. Hiện tại, kiên nhẫn và không ngừng học hỏi mới là mục tiêu bạn nên hướng tới. Ảnh hưởng của sao tiểu hao nên bản mệnh phải chi nhiều khoản nho nhỏ trong tuần này. Bạn đừng coi thường những khoản nhỏ vì nó có thể trở thành khoản tiền lớn trong tương lai đấy nhé. 5. Tử vi tuổi thìn Tuần mới đi kèm theo những lo lắng ghé thăm người tuổi thìn. Thời gian sắp tới, nhiều chi phí có thể phát sinh khiến mảng tài chính của gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, đây có thể là cơ hội để bạn lập bằng kế hoạch chi tiêu chi tiết hơn cho bản thân. Hãy thử phương pháp chỉ hoãn ham muốn mua sắm và tập tiết kiệm cho những mục tiêu tài chính lớn lao hơn. Những ngày đầu tuần là những ngày thuận lợi vô cùng nên bạn nên tận dụng thời gian đó để thực hiện mọi kế hoạch mà bản thân đã đề ra luôn đi nhé khó khăn sẽ xuất hiện vào cuối tuần khi mà ảnh hưởng bởi kiếp tài dự báo rắc rối liên quan tới mối quan hệ hoặc tiền bạc. Tình cảm là mối bận tâm khá lớn của con giáp tuổi thìn trong tuần này. Đời sống tình cảm của bạn rất phong phú. Mặc dù các mối quan hệ mới vẫn đang ở bên ngoài ranh giới của một kết nối thân thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Hãy học cách cởi mở, khi đó hai người sẽ trở nên gắn kết với nhau hơn. Ngũ quỷ hung tinh điểm báo sức khỏe của bản mệnh không được tốt, nếu có bệnh gì thì bản mệnh nên tìm cách chữa trị sớm, đừng để quá muộn thì rất khó chữa trị mà thậm chí còn có thể để lại hệ quả nghiêm trọng. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Tuần mới với những ý tưởng mới, đây là khoảng thời gian sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới cho con đường sự nghiệp sắp tới. Có thể, bạn sẽ suy nghĩ đến việc đảm nhận những chức vụ cao hơn, hoặc mở rộng phạm vi công việc của mình, Bất kể là gì, hãy xác định mục tiêu để cho bản thân một động lực cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có hứng thú với việc mở rộng networking, gặp gỡ và kết giao với bạn bè hoặc đối tác mới. Vận trình tình cảm khởi sắc, người độc thân có thể tìm được người vừa ý. Người này có khả năng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự thăng hoa trong cảm xúc hoặc giúp cả hai cải thiện vận tài lộc. Các cặp đôi, mặt khác, sẽ có những bước tiến và sự cam kết nghiêm túc trong tình cảm. May mắn là đã có thái âm cát tinh trợ mệnh nên mệnh chủ là nữ giới sẽ tìm hướng để giải quyết cho mọi vấn đề của mình, từ công việc cho tới chuyện tình cảm. Vì thế, bạn hãy cứ vui vẻ để có thể tập trung giải quyết mọi vấn đề có thể xảy ra với mình đi nhé. 7. Tử vi tuổi ngọ Tuần mới mang lại cho bạn niềm tin và động lực mới, người tuổi ngọ hãy mạnh dạn và tự tin với những gì bạn có. Đã đến lúc bạn thể hiện bản thân mình. Các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng được cải thiện rõ ràng, Mọi thử thách đến trong thời gian này sẽ giúp bạn trưởng thành và tiến bộ hơn trong sự nghiệp. Thực thần xuất hiện giữa tuần mang lại chút may mắn, và tài lộc nào thì bản mệnh nên tận hưởng một cách trọn vẹn đi nhé vì những ngày sau đó có nhiều khó khăn, ngăn trở đang chờ đón, đòi hỏi bạn phải tập trung và khéo léo, linh hoạt xử lý từng sự cố có thể xảy ra với mình. Về mặt tình cảm, con giáp tuổi ngọ có cơ hội trải qua giai đoạn ngọt ngào khi được cảm nhận tình yêu từ mối quan hệ hiện tại. Nếu đã có nửa kia, bạn sẽ dễ dàng bộc lộ tình cảm, suy nghĩ với đối phương. Người độc thân có thể nảy sinh sự cảm mến với một người bạn. Xuất hiện dịch mã dự báo có những thay đổi có thể là bạn muốn nhảy việc, thay đổi chỗ ở hoặc có thể tạm thời sang nhà ai đó ở một thời gian vì vấn đề khách quan nào đó. Hãy chuẩn bị đồ đạc đầy đủ tránh cảm giác phiền toái khi bạn thiếu các vật dụng cá nhân nhé. 8. Tử vi tuổi mùi Đây là tuần lễ đòi hỏi con giáp tuổi mùi có cái nhìn khách quan về phương diện tình cảm, những đã có đôi nên nhìn nhận và tìm cách giải quyết các khía cạnh bạn cảm thấy chưa hài lòng ở mối quan hệ hiện tại. Ngược lại, các nàng độc thân nên tìm hiểu mình cần gì về mặt cảm xúc trước khi bắt đầu một tình yêu mới. Về phương diện công việc đội nhóm sẽ gặp chút cản trở. Nếu bạn đóng vai trò lãnh đạo, hãy cẩn thận để không bị đánh giá là ép buộc quá mức các thành viên trong nhóm. Tạo không khí vui vẻ và tiếp thu ý kiến của mọi người sẽ là chìa khóa để bạn dẫn dắt cả đội qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Dù bạn có khả năng để tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng đừng vì thế mà lãng phí nguồn lực. Bạn nên ưu tiên chọn một mục tiêu lớn duy nhất để theo đuổi sẽ giúp bạn đạt được thành quả, như ý thay vì làm nhiều thứ cùng một lúc. Thái dương cát tinh hỗ trợ cho bản mệnh thực hiện mọi việc suôn sẻ hơn. Bạn dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc, thế nhưng nên nhớ tiền bạc do mình vất vả làm ra nhớ tiết kiệm nhé, đừng tiêu xài hoang phí. 9. Tử vi tuổi thân đây chưa phải lúc để con giáp tuổi thân bắt đầu thực hiện hoặc giới thiệu các dự án đang chuẩn bị bấy lâu. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian để hoàn thiện chúng và chờ đợi thời điểm khác thích hợp hơn. Bạn nên kiểm tra tin nhắn, email kỹ càng và đảm bảo mọi người đều hiểu đúng ý bạn trước khi tiến hành công việc. Tuần này cho thấy người tuổi thân dễ khiến bản thân rơi vào những tình huống lỡ lời. Do đó, dù bạn không có thiện cảm với đối phương hay biết họ đang cố ý khiêu khích bạn, hãy vẫn giữ bình tĩnh và nói chuyện một cách lịch sự. Hơn nữa, những hiểu lầm khi giao tiếp có thể xảy ra. Về mặt tài chính, bạn có thể thả lòng tiêu xài một tí mà không phải lo sợ việc bị thâm hụt ngân sách. Bên cạnh đó, bạn hãy thử cân nhắc đến việc thanh lý những món đồ bạn không cần đến nữa để kiếm thêm chút đỉnh cho bản thân. Thái tuế hung tinh ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Ngoài ra, đây còn là điểm báo tai nạn bất ngờ, nên cẩn thận hơn khi tham gia giao thông trong tuần này bạn nhé. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, luôn có biện pháp đề phòng từ trước. 10. Tử vi tuổi dậu Vận trình công việc của người tuổi dậu đang dần được cải thiện. Có thể nói, đây là tuần lễ sự sáng tạo của có thể được phát huy tối đa. Nếu chuyên tâm nghiên cứu, bạn dễ dàng nảy ra những sáng kiến hay ho cho công việc của mình. Việc học hành, tiếp thu tri thức ở thời điểm này cũng vô cùng suôn sẻ, May mắn và xui xẻo trong tuần này khá cân bằng và luân phiên nhau vì thế người tuổi dậu gặp họa thì chớ vội buồn, gặp may thì cũng chớ vội vui quá mà quên mất nhiệm vụ đang phải hoàn thành hiện tại. Nếu bạn kiểm soát được cảm xúc mình thật tốt thì càng hạn chế rủi ro. Người tuổi dậu dễ phải đón tin không vui trong chuyện tình cảm, thậm chí những cặp đôi dễ vướng vào lùm xùm tình cảm khi có người thứ ba cản trở tình cảm hai người. Người độc thân đừng quá tin người, bạn dễ bị lừa dối đây nhé, hãy để thêm thời gian để bạn hiểu hơn về đối phương đã nhé. Bách Việt chủ đào hòa mang rắc rối cho những ai quá đa tình, nhất là người đã có gia đình mà vẫn thích ong bướm bên ngoài. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để những ai đang độc thân muốn mở lòng mình để gặp gỡ nhiều người khác giới hơn. 11. Tử vi tuổi tuất Phương diện tình yêu dù không khởi sắc nhưng sẽ quay về quỹ đạo êm đềm của nó sau nhiều chuyển biến vừa qua, nhưng điều quan trọng vẫn là phải xử lý những cảm xúc bị kìm nén mới có thể tạo một khởi đầu mới cho mình. Khía cạnh sự nghiệp của con giáp tuổi tuất tuần này sẽ có chút chi trệ, nhưng đây chính là cơ hội để bạn tạm dừng và nhìn nhận lại cả quá trình đã đi qua. Hãy xem thời điểm này là một chạm dừng chân để bạn điều chỉnh lại tốc độ và sửa chữa những sai sót trong công việc của mình. Chính quan hỗ trợ cho bản mệnh những ngày đầu tuần có thể là lý do khiến bạn chủ quan hơn, vì càng cuối tuần càng có dấu hiệu đình trệ hoặc những rắc rối bắt đầu phát sinh nhiều hơn. Dù thế nào, bạn cũng nhớ giữ thái độ khiêm tốn thì sẽ tránh được rất nhiều rủi ro đấy nhé. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở người tuổi tuất nên tránh xa thị phi, kiện tụng, tranh chấp trong thời gian này. Ngoài ra, vấn đề sức khỏe của bản mệnh lúc này rất đáng lưu tâm, bạn chẳng thể nào làm được việc nào nên hồn khi sức khỏe không tốt, tinh thần lại thiếu tỉnh táo. 12. Tử vi tuổi hợi một số mâu thuẫn có thể này, xin khiến con giáp tuổi hợi luôn trong tình trạng căng thẳng mà bạn không biết làm thế nào có thể thoát ra trong hoàn cảnh này. Trước tiên bạn cần xem lại cách hành xử của mình chứ đừng chỉ đổ lỗi cho người kia bạn nhé. Mọi việc trong tuần của con giáp tuổi hợi gặp nhiều sao nhãng, khiến tiến độ có thể không như mong muốn. Nhưng bù lại, bạn sẽ có nhiều thời gian để giả soát, kiểm tra và sửa chữa lỗi lầm kịp thời. Nếu đang lên ý tưởng cho một dự án nào đó, hãy tập trung phát triển nó ở thời điểm trước mắt. Nhân khi có sao thiên đức soi dọi thì bản mệnh chớ nên lãng phí thời gian cho những căng thẳng không đáng có, thay vào đó hãy tập trung trau dồi bản thân, cải thiện sự nghiệp, gia tăng tiền bạc. Sự tập trung này hết sức cần thiết, giúp cho bạn có cuộc sống an nhàn hơn trong những tháng tới. Trong tuần dù có nhiều việc không như ý nhưng khi bạn xử lý thông minh hơn, hiệu quả hơn thì cuối tuần sẽ thành thơi và thậm chí nhận được kết quả đáng ghi nhận trong công việc của mình đấy.